Cuộc phiêu lưu của Pinocchio Tác giả Carlo Collodi Nhà xuất bản mỹ thuật Chương 13 Rơi vào lưới cá Ngày hôm sau, Pinocchio đi học ở một trường trong thị trấn Cậu cố gắng học hành rất chăm chỉ, nhưng cậu lại kết bạn với một vài đứa trẻ hay làm chuyện xấu. Một hôm, đám trẻ xấu đó lừa cậu đến bên bờ biển và dùng đá đánh cậu. Cậu buộc phải đánh lại. Lúc đó, bọn trẻ xấu giật lấy sách vở của cậu, rồi lấy một cuốn sách dày nhất để ném cậu. Cậu tránh được, nhưng có một đứa tên là Genio ném nhằm trọng thương. Minochio liền bật khóc một người cảnh sát nghe thấy tiếng khóc chạy đến. Vị cảnh sát thấy quyển sách làm cậu bé bị thương là của Pinocchio, bèn không cần hỏi han gì mà lập tức bắt cậu đi. Pinocchio bị oan ức, cậu không cam tâm bị oan như thế. Thế là nhân lúc cảnh sát không chú ý, cậu liền bỏ chạy. Nhưng cậu không ngờ là cảnh sát lại thả một con chó săn đuổi theo bắt cậu lại. Không lâu sau, cậu cảm thấy mình sắp bị bắt bởi vì cậu nghe thấy tiếng chó sủa ngay sau lưng. Thậm chí cậu còn cảm nhận thấy hơi thở hừng hực của con chó. May thay, lúc đó cậu đã chạy đến bên bờ biển. Khi vừa thấy biển, Pinocchio giống như con ếch nhảy luôn xuống nước. Con chó chạy rất nhanh. Theo quán tính, nó không kịp dừng chân và bị rơi xuống biển cùng với Pinocchio. Còn chó đáng thương không biết bơi, hoảng loạn đập chân trong nước, nhưng nó càng đập mạnh thì lại càng bị chìm sâu. Khi ngồi được lên mặt nước, nó đành phải cầu cứu Pinocchio. Cứu tôi với, nếu không tôi chết đuối mất. Tôi không dám cứu anh đâu. Pinocchio cảm thấy mình đã an toàn rồi, liền đáp lại. Cầu xin cậu, nếu không tôi sẽ chết mất. Tôi cứu anh, anh có đảm bảo là sẽ không gây rắc rối cho tôi nữa không? Pinocchio hỏi, từ trong đáy lòng vẫn trào lên thương cảm đối với chú chó. Tôi đảm bảo, tôi đảm bảo. Pinocchio nhớ lại lời cha dạy là làm việc tốt thì không bao giờ bị thiệt thòi. Thế là cậu bơi đến gần con chó, nắm lấy tay nó và lôi vào bờ. Sau khi được đưa lên bờ, trong bụng chó đầy nước nên bụng cứ trướng to lên, không thể đứng dậy được. Vì sự an toàn của mình, Pinocchio nói với chú chó Tạm biệt, lên đường bình an Rồi cậu lập tức nhảy xuống biển Tạm biệt Pinocchio, vô cùng cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp Sau này sẽ gặp lại Pinocchio tiếp tục bơi dọc theo bờ biển, bơi mãi, bơi mãi cho đến khi cậu nhìn thấy một hang động bằng đá có khói bay lên từ bên trong. Trong động này chắc chắn là an toàn và chắc là sẽ có lửa, cậu tự nhủ. Ta sẽ lên đó hong cho khô người và sưởi ấm. Nói xong, Pinocchio lập tức bơi đến hang động. Nhưng khi vừa đến nơi và đang bò vào trong thì cậu cảm thấy có một cái gì đó dâng lên đưa cậu vào trong không trung. Cậu lập tức định chạy trốn, nhưng không kịp nữa. Cậu phát hiện ra mình đang ở trong một lưới cá lớn. Cậu nằm giữa một đống cá đang tranh nhau thoát thân. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy từ trong hang bước ra một ngư dân trông giống như hải quái. Trên đầu ông ta không phải là tóc, mà là một đống rêu dày đặc. Da và mắt ông ta màu xanh, râu cũng màu xanh, rất dài. Nhìn từ xa, trong ông ta như một con thằn lằn khổng lồ màu xanh Người ngư dân kéo lưới cá lên và vui mừng nói Đúng là trời giúp ta Hôm nay lại có một bữa cá tươi ngon tuyệt May mắn ta không phải là cá Pinocchio mừng thầm Người ngư dân mang lưới cá vào trong động Động tối ôm Có một nồi dầu đang rán trên bếp bốc khói Để xem ta bắt được cá gì rồi ông cho một tay vào trong lưới Vơ được một vài con cá chép Những chú cá chép này thật ngon Ngư ông đắc ý và ném chúng vào một chiếc chậu không có nước Ái chà, mấy con cá tuyết này mùi vị ngon lắm này Ôi, những chú cá lô xinh đẹp Cứ như vậy, ngư ông lần lượt ném những con cá vào chiếc chậu khô còn sót lại cuối cùng trong lưới là Pinocchio. Khi nhìn thấy Pinocchio, ngư ông ngạc nhiên và có phần sợ hãi. Đây là loại cá gì? Ta chưa gặp loại này bao giờ cả. Ông nhìn đi nhìn lại và nói À, ta biết rồi, đây chắc chắn là con cua biển. Pinocchio nghe thấy mình bị gọi là con cua thì cảm thấy vô cùng sỉ nhục liền tức giận hét lên. Cái gì mà cua, nói cho ông biết, ta là một con rối. Con rối? Người ông hỏi. Thật vậy sao? Cá còn rối đối với ta đúng là một loại cá mới. Thế thì tuyệt quá, ta có thể nếm thử mùi vị của loại cá mới này rồi. Ăn thịt tôi, ông không hiểu sao, tôi không phải là cá, ông không thấy tôi giống ông sao? là biết nói và biết suy nghĩ. Thế thì càng hay. Người ông cúi xuống nói. Theo ta thấy, người đúng là cá. Chỉ có điều là người biết nói giống ta mà thôi. Vì vậy, ta đồng ý ban đợt ân cho ngươi. Người có thể tự do lựa chọn cách để trở thành món ăn cho ta. Người muốn ta ráng người trong cháo dầu hay để người vào nồi và nấu với cả chúa Ừ, nói thật lòng, nếu cho tôi lựa chọn thì tôi xin ông hãy thả tôi ra. Ngươi đang đùa đấy à? Một con cá hiếm có như thế này, ta không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức. Trên biển này từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện loại cá rối lạ thế này. Ta sẽ cho ngươi cùng tất cả lũ cá này vào ráng. người được ráng cùng với rất nhiều cá. Như vậy cũng coi như là một sự an ủi Pinocchio nghe thấy người ông nói vậy liền bắt đầu gào khóc. Khi đi học, lẽ ra ta nên cố gắng học tốt, nhưng ta lại đi nghe lời bạn bè xấu, bây giờ mới bị trừng phạt như thế này. Mặc dù nói như vậy, nhưng Pinocchio vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót. Cậu trường giống như con lương để thoát khỏi bàn tay của ngư ông. Ngư ông lấy rơm buộc hai chân hai tay của Pinocchio lại, rồi ném cậu vào đáy chậu. Sau đó, ngư ông lấy một chậu bằng gỗ to đầy bột mì để tẩm bột vào cá. Ông ném từng con từng con đã được tẩm bột vào chảo rán. Cuối cùng đến lượt Pinocchio. Pinocchio sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, không mở nổi mồm và không tức giận được nữa. Cậu đành phải dùng ánh mắt để cầu cứu. Tuy nhiên, ngư ông không chú ý đến điều đó Ông để cậu vào chậu bột và trộn đi trộn lại năm sáu lần làm cho toàn thân cậu toàn bột trắng toát giống như thạch cao. Rồi ngư ông nắm lấy đầu cậu, giơ tay cho cậu vào chảo sáng. Chương 14 Thoát chết trong gan tất Thế là Pinocchio sắp phải vào chảo dầu Đúng vào thời điểm mấu chốt đó Một con chó to từ đâu phi thẳng vào trong động Nó bị mùi thơm của cá rán dẫn đến Cút ngay Ngư ông quát con chó lạ Trong tay vẫn giữ chặt Pinocchio đã bị tẩm bột còn chó đó đang rất đói, cho dù ngư ông có quát thế nào nó cũng vẫn vẫy đuôi không chịu đi, lại còn sủa vang hết sức. Ngư ông bực tức quát to, mau cút ngay! Đồng thời đá cho con chó một nhát rất mạnh. Con chó bị đánh đau liền lùi lại mấy bước, rồi nhe hàm răng đáng sợ về phía ngư ông. Đúng lúc đó trong động phát ra tiếng kêu cứu rất yếu ớt Cứu tôi với, chó săn ơi! Chú chó lập tức nhận ra giọng của Pinocchio. Nó còn đoán ra cậu bé chính là cái con tẩm đầy bột mà ngư ông đang giữ chặt trong tay. Thế là chú chó nhảy chồm lên, cắn vào tay ngư ông và cướp lấy vật đầy bột trên tay ngư ông. Sau đó nó nhẹ nhàng cắp lấy và chạy vụt đi. Đến khi cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, Chú chó săn mới nhẹ nhàng đặt Pinocchio xuống đất Tôi phải làm sao để cảm ơn cậu đây Pinocchio nói Không cần phải cảm ơn Chú chó nói Cậu đã từng cứu sống tôi Làm việc thiện ắt là sẽ có báo đáp Trên thế giới này Mọi người đều nên giúp đỡ nhau Ừ, nhưng sao cậu lại đến hang động này? Pinocchio hỏi từ sau khi cầu cứu tôi lên bờ, tôi cứ nằm thẳng đừ trên bờ, sống dở, chết dở. Rồi một cơn gió thổi kéo theo mùi rá cá, cá rán. Tôi cứ lần theo mùi rồi tìm đến nơi này. Nếu muộn một bước thì đã xảy ra chuyện rồi. Đừng nói nữa. Pinocchio nói toàn thân vẫn run rẩy. Nếu cậu đến chậm một phút nữa thôi thì tôi đã bị rán chín, bị người ông ăn mất tiêu tùng rồi. Cứ nghĩ đến là tôi lại rùng mình May mắn là cậu đến kịp thời Chú chó cười và đưa cho Pinocchio một quả dưa Pinocchio cầm lấy rồi chia tay chú chó Pinocchio đi về phía ngôi nhà tranh Trước cửa ngôi nhà có một ông lão đang ngồi phơi nắng Cậu liền hỏi thăm Thưa ông, ông có biết một cậu bé tên là Genio Cậu bé ấy bị thương ở trên đầu không ạ? À? À, một vài người đánh cá tốt bụng đã đưa cậu ta vào ngôi trà tranh này. Bây giờ cậu ta... Có phải bây giờ cậu ta đã chết rồi không? Pinocchio đau lòng ngắt lời ông cụ. Không phải, cậu ta vẫn còn sống, cậu ta đã về nhà rồi. Thật vậy không? Pinocchio vui vẻ nhảy lên. Như vậy có nghĩa là cậu ta không bị thương nặng. Không, Cậu ta bị thương rất nặng, có thể phải chịu những hậu quả không lường được. Ông cụ đang phơi nắng nói, bởi vì cậu ta bị một quyển sách rất dày, bìa rất cứng đánh trúng vào đầu. Ai đã đánh cậu ta bị thương vậy? Pinocchio giả vờ hỏi. Đó là một đứa bé tên là Pinocchio. Nghe nói đó là một cậu bé hư hỏng và lười biếng. Hoàn toàn là bịa đặt, Pinocchio tức giận nói Cậu quen đứa trẻ đó à? Nó là người thế nào? Ông lão hỏi Theo tôi, cậu ta là một cậu bé ngoan, chăm chỉ học hành, rất biết nghe lời, yêu thương cha và gia đình. Nói được một lúc, Pinocchio bỗng nhiên cảm nhận thấy mũi của mình đang dài ra rất nhiều. Cậu ta sợ hãi nói Cụ ơi, Cháu vừa nói dối về những điểm tốt của cậu ta Cậu đừng tin nó nhé Thật ra Pinocchio là một cậu bé hư hỏng Không chịu nghe lời Không ham học Bỏ học Lại còn chơi bời lêu lỏng Bỏ đi cùng đám bạn học Cậu vừa nói xong những câu đó Thì mũi của cậu trở lại như cũ Ủa tại sao toàn thân cậu lại toàn bột trắng như vậy? Ông lão cảm thấy kỳ lạ đột nhiên hỏi cậu Do tôi không để ý nên bị dính ở một bức tường mới trát Pinocchio trả lời Cậu xấu hổ không thể thừa nhận là mình bị bác ngư dân Coi mình là con cá và tẩm bột vào Suýt chút nữa thì bị ném vào chảo dầu Ồ, áo của cậu, quần của cậu và cả mũ của cậu nữa Cậu bị làm sao vậy? Cháu gặp phải cướp, chúng lấy hết quần áo của cháu. Ông cụ tốt bụng ơi, ông có quần áo nào mà cháu có thể mặc được không? Cháu phải có quần áo mặc thì mới trở về nhà được. Con trai, ta chỉ có cái bao đựng đậu cô ve là có thể mặc được thôi. Nếu còn muốn thì cứ lấy đi. Pinocchio liền cầm lấy cái bao tải, dùng kéo cắt dưới đáy một lỗ rồi cắt hai lỗ nhỏ ở hai bên để biến bao tải thành cái áo và mặc vào. Sau đó, cậu lễ phép chào ông lão để đi về phía thôn. Trên đường đi, Pinocchio nghĩ ngợi rất nhiều. Ta còn mặt mũi nào để đi gặp tiên nữ tốt bụng nữa? Ta lại làm việc xấu. Liệu tiên nữ có tha thứ cho ta không? Ta nghĩ lần này chắc cô sẽ không tha thứ cho ta nữa. Thật là đáng đời. Ta đã hứa là sẽ trở thành một đứa con ngoan Kết quả, ta lại phản lại lời hứa của mình. Khi cậu về đến thôn thì trời đã tối và lại còn mưa to gió lớn nữa. Cậu đã đứng trước cửa nhà của tiên nữ. Cậu định gõ cửa nhưng lại không có dũng khí. Sau một hồi do dự ngập ngừng, Pinocchio thấy toàn thân run rẩy. Cậu cầm chuông cửa và gõ nhẹ vào cửa. Phải nửa tiếng sau cậu mới thấy một con ốc sên với chiếc đèn dầu ở trên đầu bước ra. Từ trên tầng 4 có một người thò đầu ra cửa và hỏi Muộn như thế này rồi, ai đấy? Tiên nữ có nhà không? Tiên nữ ngủ rồi, ngươi là ai? Ốc sên chậm chạp hỏi Pinocchio Pinocchio Cái tên này nghe quen quen Pinocchio là ai? Option tò mò. Tôi là một con rối bằng gỗ, trước kia tôi sống cùng với tiên nữ. À, ta rõ rồi. Option nói, người đợi một chút, ta sẽ xuống mở cửa. Xin hãy nhanh lên, tôi sắp chết riết rồi. Pinocchio thấy sắp được gặp tiên nữ nên càng sốt ruột hơn. Nhưng tôi chỉ là một con ốc sên vốn rất chậm chạp Ốc sên từ từ trả lời Sau hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có ai mở cửa Pinocchio lạnh cống, run rẩy Cậu lại gõ cửa Lúc này cửa sổ tầng 3 mở ra Đó là con ốc sên chậm chạp Ốc sên tốt bụng ơi Pinocchio hét lên Tôi đã đợi được 2 tiếng đồng hồ rồi. Đêm tối thật là đáng sợ. Đợi ở đây mỗi ngày như cả năm. Giúp tôi giới làm ơn nhanh lên một chút. Ta sinh ra vốn đã chậm chạp, không thể nhanh lên được. Cậu hãy nhẫn nại đi. Ốc sên chậm chạp nói, cửa sổ lại đóng lại. Pinocchio đành phải nhẫn nại đợi ốc sên xuống đến nơi. Đến 2 giờ sáng, Cửa vẫn đóng chặt. Cảm thấy không còn hy vọng gì về chú ốc sên nữa. Pinocchio tức giận nắm lấy chuông cửa định đập mạnh để đẩy cửa vào. Nhưng đột nhiên chuông cửa biến thành một con cá trèn trường khỏi tay cậu. Tại sao lại như vậy? Pinocchio càng tức giận hơn. Không có chuông cửa thì ta dùng chân đạp mạnh. Ta không tin cái cửa này có thể cản được ta. Thế là Cậu lùi ra sau hai bước rồi dùng hết sức đạp mạnh vào cửa. Không ngờ, bàn chân cậu lại bị mắc vào cửa. Cậu cố hết sức để rút nó ra, mà không thể rút nổi. Bàn chân đó của cậu cứ như là có đinh đóng gắn vào tường rồi, dính chặt vào bên trong. Pinocchio cứ đứng suốt đêm còn lại với một chân dơ lên cao, một chân dưới đất. Cậu vô cùng mệt mỏi, lạnh lẽo và kiệt sức. Sáng sớm ngày hôm sau thì cửa mới được mở. Ốc Sơn phải mất 9 tiếng đồng hồ mới đi được từ tầng 4 xuống để mở cửa. Ốc Sơn mệt đến mức toàn thân toát đầy mồ hôi. Thật kỳ lạ, sao cậu lại để một chân của cậu bị mắc vào cửa như thế? Ốc Sơn cười và hỏi Pinocchio. Thật là đen đuổi, ông còn đứng nhìn mà cười à? Hãy mau nghĩ cách giúp chân của tôi thoát khỏi cánh cửa này. Việc này phải đi tìm bác thợ mộc Hãy cầu xin tiên nữ giúp tôi Cô ấy đã ngủ rồi Không ai được phép đánh thức Tôi bị treo chân ở đây cả ngày Ông bảo tôi phải làm gì Pinocchio nói Giọng đầy thất vọng Cậu hãy đếm những con kiến đang đi trên đường kia Option suy nghĩ một lúc và cuối cùng đã tìm ra phương pháp để Pinocchio giết thời gian. Thì ít nhất ông cũng phải cho tôi cái gì để ăn chứ, tôi sắp đói chết rồi. Pinocchio chỉ vào cái bụng đang xéo ầm ý của mình. Sẽ có ngay. Option nói rồi quay đi lấy và dùng hết sức lực để đi thật nhanh. Một tiếng 30 phút sau, Pinocchio mới nhìn thấy ốc sên ra và mang theo một khay bằng bạc. Trong khay có một chiếc bánh bao, một con gà rán và bốn quả hạnh nhân chính. Đây là bữa sáng tiên nữ cho cậu ăn. Ốc sên nói, Pinocchio nhìn thấy khay thức ăn thì cảm thấy toàn thân đầy sức sống. Nhưng khi ăn vào, cậu mới biết đó toàn là đồ giả, chỉ có màu sắc là thật. Pinocchio thất vọng đến nỗi phát khóc. Cậu muốn hất tung khay đồ ăn, nhưng không biết là do đau lòng quá hay do đói quá mà cậu ngất đi. Đến khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa và tiên nữ đứng bên cạnh cậu. Con lại gây chuyện không tốt, nhưng ta vẫn sẽ tha thứ cho con. Tiên nữ nói với cậu một cách hiền từ và nhân hậu. Tuy nhiên lần này ta phải thật nghiêm khắc với con Từ nay con chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa Pinocchio thề chắc nịch và hứa sẽ chăm chỉ học tập để trở thành một đứa trẻ ngoan. Lần này, Pinocchio đã không nuốt lời, cậu học hành chăm chỉ nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Một năm sau, thành tích học tập của cậu đã tiến bộ rất nhiều. Trong một cuộc thi toàn trường, cậu đã vinh hạnh đứng đầu. Hạnh kiểm của cậu được đánh giá rất tốt, điều đó khiến mọi người vô cùng mãn nguyện. Tiên nữ vô cùng hài lòng về thành tích của Pinocchio. Cậu, cô nói với cậu, Nguyện vọng của con ngày mai sẽ trở thành hiện thực. Mẹ nói gì cơ? Pinocchio dường như không tin vào tai mình. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ không còn là một con rối bằng gỗ nữa, con sẽ trở thành một đứa trẻ thực thụ giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Pinocchio đã luôn mong chờ điều này. Bây giờ cuối cùng cậu đã được như ý muốn. Cậu vui đến nỗi không thể tưởng tượng được. Để chúc mừng sự kiện này, cậu mời một vài người bạn đến nhà tiên nữ. Tiên nữ cũng vui vẻ chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn. 200 cốc cà phê và sữa và khoảng 400 chiếc bánh bao có bơ. Chương 15 Mạo hiểm ở thế giới đồ chơi Pinocchio xin tiên nữ cho cậu vào thành mời bạn bè đến dự buổi tiệc. Tiên nữ nói với cậu, con đi mời bạn bè ngày mai tới dự buổi tiệc sáng đi, nhưng mà con nhớ là phải quay về nhà trước khi trời tối. Con hứa sẽ về sau một tiếng nữa, Pinocchio nói. Có rất nhiều đứa trẻ hứa rất hay, nhưng thực tế lại không thực hiện được lời hứa của mình. Con đừng bao giờ giống như những đứa trẻ đó Mẹ đừng lo Con nhất định sẽ không giống như những đứa trẻ đó Con đã nói là sẽ thực hiện Pinocchio hứa với tiên nữ chắc như đinh đóng cột Nếu con không nghe lời khuyên thì sẽ gặp họa Con biết rồi mẹ ạ à, Nhất định con sẽ không mắc phải sai lầm nữa đâu Pinocchio tạm biệt tiên nữ rồi vừa hát vừa chạy đi. Một tiếng sau, cậu đã mời được tất cả bạn bè, ai cũng nhận lời mời của cậu. Trong số bạn bè của cậu, có một người bạn tốt nhất được gọi là bất đèn nhỏ, vì cậu ta gầy giống như cái bất của đèn dầu. Cậu ta là một đứa trẻ lười biếng nhất trong trường, nhưng Pinocchio lại rất quý cậu ta. Người đầu tiên Pinocchio đi mời chính là cậu ta. Nhưng cậu ta không có ở nhà. Sau đó Pinocchio lại quay lại mời hai lần nữa nhưng đều tốn công vô ích. Pinocchio đã đi tìm rất nhiều nơi và cuối cùng đã tìm thấy cậu ta ở nhà của một bác nông dân. Cậu ở đây làm gì vậy? Pinocchio đến gần hỏi. Đợi đến nửa đêm để rời khỏi nơi đây. Đi đâu vậy? Đến một nơi rất xa, Tớ đến nhà cậu tìm cậu ba lần đều không gặp Cậu tìm tớ làm gì? Từ sáng mai tớ sẽ không phải là một con rối nữa Tớ sẽ được trở thành một đứa trẻ thực thụ Tớ muốn mời cậu đến tham dự buổi tiệc chúc mừng của tớ Chúc mừng, chúc mừng Nhưng hôm nay tôi phải rời đi Không thể đến được Cậu định đi đâu? Đến một đất nước đẹp nhất trên thế giới này một đất nước thật sự vui vẻ nước đồ chơi cậu đi cùng tớ đi tớ không thể hãy tin lời tớ đi nếu không đi cậu sẽ hối hận ở đó không có trường học không có thầy giáo không có sách vở ở đó sẽ không bao giờ phải học tập đất nước đó thật sự rất hợp với tớ ở đó thứ năm không phải đi học một tuần có sáu thứ năm và một chủ nhật thật là tuyệt vời. Ở đó kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12. Tớ rất muốn đến vương quốc đó. Các nước văn minh thì phải như vậy. Ở vương quốc đồ chơi đó cuộc sống sẽ như thế nào? Thì đều là chơi. Từ sáng đến tối, ngoài việc ngủ ra, thời gian còn lại sẽ không phải lo nghĩ gì. Cậu thấy thế nào? Ừ. Pinocchio gật đầu và nói, tớ cũng rất muốn như vậy. Thế cậu có muốn đi cùng tớ không? Đi hay không đi? Uhm, tớ vẫn không thể đi được vì tớ đã hứa với tiên nữ là tớ sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Tớ đã nói là sẽ giữ lời. Hơn nữa trời đã tối rồi tớ phải về nhà đây. Cậu phải vội vội vàng vàng như vậy để làm gì? Về nhà, tiên nữ muốn tớ phải về nhà trước khi trời tối. Đợi hai phút nữa hãy về. Muộn lắm rồi, chỉ hai phút thôi. Tiên nữ sẽ trách mắng tớ. Cứ để cho tiên nữ mắng, có sao đâu. Bất đèn nhỏ nói. Cậu đi như thế nào? Đi một mình hay đi cùng ai? Pinocchio nán lại. Chúng tớ có tổng cộng hơn trăm người Đi bộ sao? Nửa đêm sẽ có một chiếc xe ngựa đến Nó sẽ đưa chúng tớ đến đất nước hạnh phúc không đau bằng đó Bây giờ đã nửa đêm rồi Tớ muốn thấy các bạn khởi hành Thế thì cậu đợi thêm một chút nữa Không được không được Tiên nữ đang đợi tớ ở nhà Tớ đã đi lâu quá rồi Lẽ nào cậu sợ bị con dơi ăn thịt Nhưng Pinocchio lại nói Cậu chắc chắn là ở đất nước đó không có trường học sao? Đến cả hình ảnh của trường học cũng không có Cũng không có thầy giáo sao? Một người cũng không có Cũng không cần phải đi học sao? Không cần, không cần, hoàn toàn không cần Thật là một đất nước tuyệt vời Pinocchio trần trồ ngưỡng mộ nói Tớ chưa từng đến đó, nhưng tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống vui vẻ ở nơi ấy. Vậy thì tại sao cậu lại không đi đến đó? Tớ đã thề với tiên nữ là sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Pinocchio một lần nữa tiếc nuối nói. Sau đó, cậu quay lại chào tạm biệt người bạn. Chúc cậu lên đường bình an. Tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Phải đợi một lúc lâu nữa các cậu mới có thể khởi hành sao? Nếu trong một tiếng đồng hồ xe có thể đến đón thì tớ sẽ đợi cùng cậu. Pinocchio nói. Thế còn tiên nữ thì sao? Không còn cách nào khác, cứ để cô ấy trách mắng rồi cô ấy sẽ hết giận ngay ấy mà. Đến lúc này thì trời đã tối đen như mực đến nỗi không nhìn rõ ngón tay nữa. Bỗng nhiên có một điểm sáng di động từ xa có thể nghe thấy tiếng còi và tiếng chuông, nhưng âm thanh rất nhỏ, nghe giống như âm thanh vo vo của những con mũi. Đến rồi! Cậu bạn nhảy cẩn reo lên. Ai đến rồi? Pinocchio hỏi. Sẽ đến đón tôi đó, cậu đi không? Nhanh chóng quyết định đi. Nhưng cậu có nói thật không? Pinocchio hỏi. Ở đất nước đó trẻ con đều không cần phải đi học Không cần, không cần, tuyệt đối không cần Thật là một đất nước tuyệt vời Thật là một đất nước tuyệt vời Thật là một đất nước tuyệt vời Pinocchio không ngừng trầm trồ Cuối cùng, chiếc xe cũng đã tới bởi vì bánh xe được bọc bằng cỏ khô và vải nên khi xe đến, chỉ nghe thấy tiếng chuông và còi chứ không có âm thanh nào khác nữa. Kéo chiếc xe đó là 12 đôi lừa, chúng đều to như nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Con thì màu xanh, con thì màu trắng, con thì màu đốm, con thì màu vàng. Có một điều kỳ lạ là trong 12 con lừa, không con nào đóng móng và chúng đều đi giày da màu trắng. Người đánh xe trông cũng rất đặc biệt, dáng không cao, người đậm, làn da trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt hình trái táo, miệng rất nhỏ, rất hay cười, giọng nói vừa nhỏ vừa thanh, giống như tiếng của một con mèo xin ăn chủ nhân. Trầm thấy chiếc xe độc đáo và người lái xe thú vị như vậy, không một đứa trẻ nào lại không muốn được đi trên cổ xe đó. Đứa trẻ nào cũng muốn trèo lên xe ngay lập tức, nhất là khi chiếc xe ấy lại đưa chúng để đi đến đất nước đồ chơi vô cùng thú vị. Trên xe đầy ấp trẻ con từ 10 đến 12 tuổi, chúng ngồi sát vào nhau và háo hức chờ gặp vương quốc đồ chơi. Các bạn nhỏ ngồi chật đến nỗi tưởng như không khí không thể thoát ra được, nhưng không ai kêu ca một lời bởi vì tất cả đều biết là xe đang đi đến một đất nước không phải học hành, không phải đến trường, không có thầy cô giáo, ở đó có một cuộc sống vui vẻ nên dù khó khăn vất vả thế nào chúng cũng cố chịu đựng. Khi xe vừa dừng lại, mọi người nhìn thấy bất đèn nhỏ thì ai cũng quay mặt lại nhìn và vẫy gọi. Cậu bé đáng yêu, có đi cùng chúng tôi tới vương quốc hạnh phúc đó không? Cần gì phải hỏi, tất nhiên là đi rồi. Nhưng trên xe hết chỗ rồi, cậu nhìn mà xem, xe đã chật nít rồi, không sao, tôi ngồi trên thành xe là được rồi. Nói xong cậu nhảy phát lên ngồi trên thành xe. Còn cậu thì sao? Người đánh xe khách sáo hỏi Pinocchio. Cậu định thế nào? Đi với chúng tôi hay là ở lại đây? Tôi ở lại đây, Pinocchio trả lời. Tôi phải về nhà, phải học hành chăm chỉ và là một học sinh ngoan. Ồ, đúng là một đứa trẻ ngoan. Người đánh xe giả bộ nói một câu khen ngợi Pinocchio. Pinocchio, Smallwood nhắc câu nói của người đánh xe. Smallwood chính là bất đèn nhỏ. Nhìn chúng tớ này, hãy đi cùng với bọn chúng tớ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống rất vui vẻ. Không đi, không đi, không đi. Hãy đi cùng chúng tớ, chúng ta sẽ sống rất vui vẻ. Tất cả mọi người trên xe đồng thanh nói Nếu tôi đi cùng các bạn thì mẹ tiên nữ của tôi sẽ nói gì? Pinocchio lắc đầu mạnh hơn nữa Cậu thử nghĩ xem Đến vương quốc đồ chơi Chúng ta sẽ được vui chơi thoải mái từ sáng đến tối mà không cần bận tâm gì Thật tự do biết bao Thôi, cậu đừng nghĩ nhiều thế làm gì Nhanh đi với chúng tớ đi Bất đèn nhỏ gắng sức thuyết phục Pinocchio Pinocchio không nói gì, thở dài mấy cái, do dự một lúc, cuối cùng cậu quyết định. Hai, vậy thì tôi sẽ ngồi chỗ nào? Hết sạch chỗ rồi, người đánh xe nói. Nhưng để thể hiện sự hoan nghênh đối với cậu, ta sẽ cho cậu ngồi ở chỗ đánh xe của ta. Thế thì ông sẽ ngồi ở đâu? Ta đi bộ cũng được không thể như thế được, tôi có thể ngồi trên lưng con lừa cũng được. Nói rồi, Pinocchio lại gần con lừa bên phải ở hàng đầu tiên, định nhảy lên lưng nó. Nhưng con lừa tức giận quay ngược lại và đá cho cậu một cái vào bụng, làm cậu ngã chỏng hai chân lên trời. Tất cả bọn trẻ trên xe thấy vậy đều cười ầm ĩ chế giễu cậu. Chỉ có người lái xe là không cười. Ông ta đến gần con lừa đang tức giận với vẻ rất thương yêu, giả bộ rất gần gũi rồi cắn một cái vào nửa tay phải của con lừa đó. Pinocchio liền nhanh chóng nhảy lên mình con lừa. Cả đám trẻ con đều hoan nghênh vỗ tay. Nhưng con lừa bất ngờ nhảy dựng lên, làm cho Pinocchio ngã ngay xuống đám sỏi bên đường. Đám trẻ lại cười ầm ĩ, vẫn chỉ có người đánh xe là không cười. Ông ta vẫn giả bộ gần gũi với con lừa và lại cắn mất một nửa tay trái của nó. Sau đó anh ta quay sang nói với Pinocchio Con lừa này vẫn còn tính hoang dã Ta đã cắn tay của nó hai lần Ta nghĩ là lần này chắc chắn nó sẽ hiền lành hơn Đừng sợ, treo lên người nó đi Thế là Pinocchio nhảy lên lưng lừa Và xe bắt đầu xuất phát Xe cứ đi, cứ đi Pinocchio nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng bên tai Thật là một đứa trẻ đáng thương ngu ngốc nếu như cậu cứ làm theo những gì cậu muốn thì nhất định cậu sẽ phải hối hận. Pinocchio nghe thấy vậy có phần sợ hãi. Cậu nhìn khắp xung quanh để tìm xem giọng nói ấy từ đâu đến. Nhưng cậu không tìm thấy gì hết. Lũ lừa đang chạy hết sức, xe đang đi như bay, lũ trẻ trên xe gật gù ngủ. Bất đèn nhỏ cũng đang ngủ rất say. Người đánh xe đang tập trung lái xe vừa nhẹ nhàng hát. Mọi người trên xe đều đang ngủ, chỉ có ta là không ngủ. Xe vừa đi thêm được một quãng nữa, Pinocchio lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ lúc trước. Đứa trẻ ngu ngốc, cậu hãy nhớ rõ, đứa trẻ không chịu học hành, chỉ muốn bỏ học, bỏ trường và thầy giáo chỉ thích chơi thì kết quả sẽ gặp điều không may. Điều này ta đã biết trước, rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận giống ta bây giờ. Nhưng lúc đó thì cũng đã muộn rồi. Pinocchio nghe thấy những lời nói đó thì vô cùng sợ hãi, liền vội vàng nhảy xuống khỏi lưng lừa rồi chạy lại ôm lấy đầu con lừa. Cậu thấy con lừa khóc lóc thảm thiết đến nỗi nước mắt làm ướt hết người cậu. Bác đánh xe ơi Pinocchio hét lên Con lừa này đang khóc Có chuyện gì vậy Mặc kệ nó đi Rồi sẽ có ngày nó lại vui thôi Người đánh xe tỏ ra bình thản như không Chậm rãi nói Bác đã từng dạy cậu ta nói tiếng người sao Đâu có Nó là một con lừa trong đàn lừa Đã được huấn luyện nghiệp vụ 3 năm Nó chỉ học được mỗi hai câu cằn nhằn Xem ra nó rất đáng thương Pinocchio đồng cảm nói Đừng lãng phí thời gian về việc con lừa đó khóc Chúng ta phải đi, đường còn rất xa Người đánh xe bật dọc nói Pinocchio đành phải nhảy lên lưng con lừa Đi suốt một đêm không nghỉ Đến sáng hôm sau Tất cả bọn trẻ đều rất vui mừng Vì xe đã đến được vương quốc đồ chơi Vương quốc này vô cùng đặc biệt Tất cả công dân đều là trẻ con Người lớn nhất là 14 tuổi, nhỏ nhất là 8 tuổi. Mọi người trên phố ai ai cũng tươi cười vui vẻ. Tất cả bọn trẻ, đứa thì đánh đàn, đứa thì chơi trò ném đá, đứa thì đánh cầu, đứa thì đi xe đạp, cưỡi ngựa, chơi ú tim, hát hò, trồng cây chuối, đứa thì cưỡi ngựa sắt, mặc quần áo bộ đội, biểu diễn kịch. Ai ai cũng cười đùa vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đến cả người đau khổ nhất cũng phải quên đi nỗi buồn. Trên tường, bọn trẻ viết rất nhiều khẩu hiệu, nhưng rất nhiều chữ viết sai chính tả. Đồ chơi vạn tuế, không cần đi học, đã đảo sách vở. Pinocchio và tất cả lũ trẻ vừa xuống xe liền lập tức hòa vào thế giới đồ chơi. Chẳng bao lâu sau, Pinocchio đã làm quen với tất cả những đứa trẻ ở đây. Thời gian chạy nhanh như bay khi được mãi mê với những trò chơi vui vẻ ở đây. Cuộc sống thật tuyệt vời, tớ luôn luôn muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng bây giờ tớ mới biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi lần gặp bất đèn nhỏ, Pinocchio đều nói như vậy. Bất đèn nhỏ liền vỗ ngực dương dương tự đắc, tỏ vẻ rất tự hào. Đấy, thế mà lúc đầu cậu còn không muốn đi, lúc nào cũng muốn quay trở về nhà của tiên nữ, muốn đi học. Nhưng từ bây giờ, cậu không phải lo lắng suy nghĩ về việc học hành nữa. Cậu phải cảm ơn tớ, đúng không? Chỉ có một người bạn thực thụ mới giúp cậu được một việc lớn như thế này. Cậu nói đúng, tớ có được cuộc sống vô cùng thoải mái, vui vẻ như hôm nay tất cả đều là nhờ vào cậu. Thầy giáo đã từng nói cậu là một đứa trẻ hư hỏng. Nếu tới chơi với cậu thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hừm, Bây giờ nghĩ lại tới mới thấy mình không nghe thời thầy Thật là đúng Pinocchio nói và ôm chầm lấy người bạn tốt Cậu còn hôn lên trán bức đèn nhỏ nữa Họ cứ chơi đùa vui vẻ như vậy Chẳng mấy chốc đã được 5 tháng Một hôm Khi Pinocchio vừa tính dậy Thì một việc không ngờ đã xảy đến